Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Diệt Khảm ơi Và ngày hôm nay thì à, Khải sẽ đánh liên đấu 3 vs 3 Cùng với anh Tùng, à, Nghe Mui John Và Khải đang cầm bạc đường môn à, Angelina John nha anh em Rồi cùng với anh Tùng là cùng Nghe Mui Và kèm với một năm độc à, phi trần nha anh em Đó cho nên cùng xem sơ qua sức đồ của các à, anh em trong à, team của mình Đây Hôm nay Khải cầm bạc của anh Tùng Khải đánh nha anh em Và video này thì Khải sẽ up thành ngày cho anh em xem Thì à, liệu như thế nào có lấy được top 1 hay top 4 hay không Thì anh em cùng xem uh, kết thúc uh, hành trình 48 trận liên đấu nha nam và ở lần này thì bay vs 3 thì uh, đối với sự dự đến dự, dự tính thì sẽ cố gắng nha nam sẽ cố gắng nằm trên top 4 đổ lại nha mọi người đó rồi <clears throat> đây anh sẽ đổ 450 bên tùng rồi ok rồi vô vô đi vô đi vô giữ thể lực nha lúc đầu giữ thể lực đi chưa có đi đi từ từ thôi rồi giờ đứng im chỗ càng tốt rồi <laughs> à, anh em xem sơ qua xét đồ ngày mai ngày kia này mới lên được xét trong bang thì đó xét đồ nó sẽ khác xét đồ này à, anh Tùng đang view 120 lần trọng rồi ơ à, chưa chưa chưa à, có 80 trọng thôi 80 trọng thôi bao tay à, không có sai <coughs> anh Tùng à, vẫn để cho nó có nhận kháng họ 25 hả anh Tùng thích em đeo mà nhận kháng lôi vào thì lên 120 chậm như kháng vào thì không lắm Thôi kháng hở đi đèo xong rồi mình quê Disney với lại thịt thịnh mập hả Liên đấu bà ba đây ờ, Giết nổi đâu mà Không nào giết nổi đâu Đúng rồi Mang kháng hở không hợp lý, 80 chậm đánh và 3 80 chậm là hợp lý rồi đây, không sao đâu Không, lên 120 chậm kháng hỏa vẫn 70 mà kháng hỏa vào đấy hệ hỏa nó không đánh được em đâu À nếu vậy thì cũng được, giải dạ, tiếp nữa thôi thôi còn có ba chục giây thôi chặn sao trận này có gắn gặp Tony Tèo giết giết nó cho nó thua một trận này đúng không Tony tên Tony Tèo đúng không ra tiền rồi tiền ạ ừ. nó có đi đâu nó đang né sao à, này đi à, có đây có đây có đây rồi ok rồi theo sau nó theo sau nó là dở gặp nha theo sau xem tin tức nó liên tục vô là dở gặp lắm tao đều tươi là xem quyết đâu bé đứa đi chung không ừ. đào tươi đấy đào tươi xem quyết nữa xem quyết em đi Oscar Ngami con ý thì đánh yếu thôi đỡ đâu tụi nó để xen cho hai con kia á đúng rồi đấy mới nói gặp thiếu lâm triệu quân nha biết được không quân. đường môn hai đường môn gặp thiếu lâm nha rồi rồi ok ok uống bình máu lên cho đời nó không có nghe mây à nó không có nghe mây à không không không có nghe mây rồi rồi ok đánh tốt rồi miết được phong văn. rồi ok hay rồi rồi rồi Tư phi rồi đúng rồi bây giờ khất liền cứ chạy chạy con đang chạy con đang vua chạy con đang vua chạy con đang vua chạy con đang vua là win đúng rồi rồi xong đâu ờ, ừ trăm sáu mươi chúng độc làm 60 chúng độc kháng độc như là tăng cái lên ờ, tỏi là tăng cái chiêu kháng ờ, độc cộng thêm á hả à. ừ ừ tem nhạc dược kinh nó quất mắt cái đó nữa mắt đó nữa cho nên lên kháng độc cho nó trâu kháng độc mắt luôn á luôn luôn cho khô máu luôn nếu cách dòng máu của mình ở đây là nếu quan kiều mình cứ solo nghĩ mà nghĩ mình solo đeo chặt chặt cá quất quất mình ôm sát quất nó luôn quất khổ béo luôn là nó, nó, nó chịu nở rồi ừ. À, bữa quýnh là, là, nở vậy quýnh là thiếu táo vậy bữa vô đại hội luôn bữa gặp nó ở tận làm thứ be xong vô bán kết rồi nghĩ rồi gặp nó thua đó còn nó hơn mình đó quả là mập tịch tại cái kinh nó mười mấy mười tính ra nó hơn mình cả hai chục cách luôn á à đường mày quỷ vô quýnh thua không lúc cũng cho hổ béo luôn một mày hai tao luôn quất nó chết <laughs> nó đè nó muốn đi đủ mạnh giấy ừ mình dồn đam dồn đam trụ đam luôn á nhồi máu bánh ờ, mạnh luôn á nhồi máu quất luôn để rồi ờ. gặp bê hậu nha bê hậu tìm bê hậu nha thiên vương bả đen em rồi ok ok thiên vương còn đang um, quýnh bê hậu trước nha quýnh bê hậu trước nha rồi rồi cứ thoải mái bê hậu làm gì đâu mà lo bê hậu giăng một bê hậu giăng trường về 4650 dạ. Trận thứ ba trong ngày <coughs> Đánh nhanh 50, 60 60, 19 cũng à, uh, 60 là 19, 79 từ 15 79 <coughs> từ 15 còn 64 không? À, còn thượng lý ra cũng đâu có mắt, đâu full đâu Nó ừ. tầm 60, 6 mấy, 60, 6 mới Ừ Nó ờ. cũng đâu có kim bèo đâu, mua kim bèo hết hạn hết không mua không cá nào cá cài em này, bây giờ muốn có tiền không mua được cái bạn ừ. nó ác thế cơ si phong mấy cả kim cương bào này có tiền là không mua được hát Evan đợi Evan có đâu hôm vừa rồi nào anh lại may anh lại ăn được cái 7 ngày cho con con con con đường môn đấy ừ. ngon chuẩn bị đừng có này tao chụp bông nhé nhé nhé này chịu quan à chịu quan chịu quan tao chụp bông nhé nhé nhé rồi ờ, gặp nghe mi cười điêu tường à anh tùng la luôn à quýnh nhanh quýnh nhanh quýnh nhanh quýnh nhanh để mình nói cái thời gian quýnh nhanh lấy thời gian lấy thời gian lấy thời gian máu vô máu quýnh đeo luôn quýnh đeo luôn quýnh đeo luôn nhanh gọn luôn rồi ok lấy thời gian để rồi vô trận à, cuối cùng trong ngày cố gắng chiều mai quốc thêm uh, chiều mai ngày mai lão đồng mình quýnh 12 trận nữa ấy ừ thôi lấy uh, cố gắng lấy cái tăng trưởng môn năm độc đi lấy cái mặt nè hai cấp đi đúng rồi chụp có thêm tăng trưởng môn năm độc bên phi trần nữa ngon tao là cố gắng quýnh hết lực luôn rồi rồi bây kìa thằng tay chân đó dưỡng là ừ tự nhiên bữa đúng hang ho luôn bữa đi mới đầu cái bữa mà mà đánh vô tao bán có chung có đồ đúng quá má đánh đúng hàng hoa luôn á tôi gặp đồ nào cũng ăn gặp đồ nào cũng ăn <laughs> đúng nấu này nữa thua đầu gáo à bữa thua đầu gáo tự nhiên quýnh quá trận sau quýu tự nhiên mình thấy mình, mình cảm thấy mình tự nhiên mình vô nó mình gặp gặp nó tự nhiên mình như dạng cơ dưới vậy á ừ thấy tự nhiên rụt re liền đúng không đi còn mấy bữa vô nó gặp nào ở ngoài trời cơ mà cỡ còn mẹ nhồi máu hay tăng tăng ăn hay là ăn à còn bọn bê mua doi bê mua doi giống như cũng đâu có ăn nào quế bê mua doi đâu chỉ <clears throat> gặp nghe mi là quýnh là câu câu đem tầm phút hai phút chứ còn mới kêu bê mua doi à còn bọn bê mua doi một chết hai là chết à thì bạn cũng biết à tự nhiên bữa cũng đâu cái, cái, dạ. cái thằng Bumbi trưởng lãng ma của ba miền này nó là nó nó là cái bang à? Bumbi nó, nó cái bang sao? Nga, Nam đọc sao ấy? năm độc hả phải không nè mày mày nó cá dòng ấy ủa ờ, sao nó cầm cái không phải nó cầm cái đeo dúng của thằng này không gì đâu nó có một tí phòng thủ nữa thằng này cái bao ba thiên nhẫn chắc thì nhẫn thôi nó không có hỏi xếp nội công rồi nó mà trốn cho cái đeo đi à, đầu server của thằng ờ, lâm xuân của ban ơi ơi nghe này thằng trưởng lão của của ba miền đi nó đang PM anh nó sao nó tí nữa anh cho con đường môn qua bang em mà lấy vòng nguyên thoái mà đánh ô oh, lại ngon nữa được được kêu ok anh ơi ok anh ơi okay. có có có có đồng ý quá đồng ý quá đồng ý là anh ơi dạ. kêu uh, nếu được giải thì cảm ơn đi anh ơi ok anh ơi anh em với tùng ra cho thằng đại sư huynh mượn đồ ấy mẹ. à dạ đó đúng rồi đại sư huynh nói là cũng được hợp lý đấy hợp lý các bên các lại anh tùng à đúng rồi qua anh anh à, anh anh, anh à, cho đại du anh mượn đồ ấy ok rồi ok xong xong cái này uh, xong xong hoạt động boss rồi cho qua tùng ơi xong hoạt động boss cho qua nha ừ ok này rồi ok thắng bốn trận này. ok hai làm video rồi rồi đang video xong rồi bốn trận win nha nè 70 giây quá nhanh luôn rồi tiếp tục cứ đánh cố gắng mùa này cố gắng top 1 2 3 4 cho anh em xem hôm nay thì có một số cao thủ khá là khác nhưng mà vào bên trong này mình cũng thiệt được một hai đội rồi rồi ok vậy rồi anh Tùng ơi em em mặc luôn này vô đi anh ơi ok rồi đấy ok ok bởi vì anh em cứ cầm hoạt động, cứ cầm hoạt động phụ ban xong rồi à, xong rồi giờ đóng kim á giờ đóng kim là anh anh đưa qua bên đó rồi lấy dòng nha ok ok